ดุขาปัฏฐาจานิขาพยาปัฏฐาจานิพายาโสกาปัฏฐาจานิโสกาหุนตุสะเพปิปานีโน เอตาวาตาจามเมหิสัมปะตังปุญญาสัมปะตังสะเพเทวาอนุโมทันตุอุกาสะมยังพันเต vị sung vị sung ra khana thaya tê sa la nê na sa ha pancha si la ni ya cha ma đô ti yam pi ma nhang phan tê vị sung vị sung ra khana thaya tê sa la nê na sa ha pancha si la ni ya cha ma ta ti yam pi ma nhang phan tê vị sung vị sung rakana thaya tisala nena saha panchasila niya Ma kính bạch đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích kính bạch đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì kính bạch đại đức <clears throat> chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba Dạ Nam Mô Phút Tha Giá thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hành từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con nam mô phật tha dạ dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hành ạ à. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con em lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem lòng thành kính làm lễ đức phá qua đó ngài là bậc áp an cao thượng được chứng quả chánh đứng tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy cho nên mới lòng thành kính làm lễ đức phá qua đó ngài là bậc á rang cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa tát tát sa sa bhagavato bhagavato arahato arahato samma samma con đem hết lòng thành kính làm lễ đức ba ga và đó ngài là bậc các hạng cao thượng được chứng qua chánh biến chi do ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức ba ga và A đó ngài là bậc a la hán cao thường được chứng qua chánh biến chi do ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Pa Ga Pagawa đó ngài là bậc a la hán cao thường được chứng qua chánh biến chi do ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy Dutiyambi tham măng sarang gachami con đem với lòng thành kính xin quy Phật Dutiyambi tham măng sarang gachami con đem với lòng thành kính xin quy Pháp Dutiyambi sang khang sarang gachami con đem với lòng thành kính xin quy Tăng Tatiyambi buddhang sarang gachami con đem với lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì Tatiyambi tham măng sarang gachami con đem với lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì ta thi giảm lý sẵn khăn sẵn lòng của cha mi con em lòng thành kính xưng uy tăng lần thứ nhì. phật thang sa la năng khát cha mi con đem biết lòng thành kính xin quý Phật. Thăm ăn sa la năng khát cha mi con đem biết lòng thành kính xin quý Pháp. Sáng khang sa la năng khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý tăng đủ ti yam pi bút thang sa la năng khát chá mi con đem hết lòng thành kính xin quý phật lần thứ nhì đủ ti yam pi tham mang sa la năng khát chá mi con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ nhì đủ ti yam pi sáng khang sa la năng khát chá mi con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì ta ti yam pi vụt thang sa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý phật lần thứ ba ta ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ ba ta ti yam pi sáng khang sa la nang khát cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý y tăng lần thứ ba thì Saranaka năng Paripunang Phép vi tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu ma Ama Phante là xin vâng ba ba na ta Banatipata Veramani Sikha Banang Samadhyami con xin vinh dự điều học là có ý đánh xa sử sát sanh adina dana veramani sakha badang sama yami có dự điều học là có ý đánh xa sự trộm cắp kame sumicha chara veramani sakha badang sama yami con xin vinh dự điều học là có ý đánh xa sự tà dâm mũ sa qua đa quê ramani sakha ba đăng sama diyami con xin vâng giữ điều học là có ý đến xa sự nói dối sủ sura mê ra yama chấp ba ma đa tha na quê ramani sakha ba đăng sama diyami con xin vâng giữ điều học là có ý đến xa sự dễ uống rượu và các chất sai Panati pata viramani sikha padang samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự sát sanh Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự trộm cắp Kamesu michachara viramani sikha padang samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm mu Musa wada viramani sikha padang samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối Sura meraya macha pamadata na viramani สิกขาปะดังสัมมาทิยามิ còn xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dối uống rượu và các chất say Imani bancha sikha badane satugang katawa apamana nitya kalang samara kitapang Chí thiện tinh nên thọ truyền ngũ giới này cho được trong sạch để vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dĩ vui. A ma phần tê dạ xin vâng. na sukatan yanti, silana phuva sampada, silana niputan yanti, tasma silang viso thạ ye. Yeah các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh giải thoát nhập tiếp bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cái nên chư thiện tính phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch đừng có lâm nhơ sa thu sa thu lành thay và dạ, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính chuyên. Đại đức Như Hành Đức Từ Bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán nhất tam bảo tùng kinh thọ trì quy giới phần phước phát danh lên chúng con xin hồi hướng đến hữu ân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con là quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoàn tuyệt mọi phiền não, ngũ ngầm nơi tâm, Nam Mô Phút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sẵn Kha Giá. Dạ, kính bạch Đại Đức, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, dạ sau phần Tụng kinh lễ bái tam bảo tỏ trì quy giới. À, hôm nay chúng ta sẽ kể lại bài kinh pháp cú số 230.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 ra ha ti đề hòa pi năng ba sam ba sang san ti Brahmona bí ba sang si tôn Nít khang trầm bồ na đa se wa Cô tăng nên đi tu ma ra ha ti Đề hòa pi năng ba sang san ti Brahmona bí ba sang si tôn nay hàng trầm bồ na đa xê qua cô tăng nên đi tu ma ra ha ti đề hòa pi năng ba sang san ti brahmona bi ba sang si tôn hạnh sáng như vàng rồng ai dám chê gì ấy chư thiên phải khen thưởng phạm thiên cũng tán dương bản dịch của hòa thượng thích minh châu Nấy khăn chăm bồ na đa se wa Cô tăng lên đi tu ma ra ha ti Đề hòa pi năng bá sang sẵn tê Ram mu na bi ba sang si tô Sáng trong như tấm vàng y Có ai lại dám chê khi các ngài Chư thiên phạm đế loại người cũng đều quan hỷ hết lời tán dương bản dịch của hòa thượng giới Đức kính mời cô Cẩm Dân Dạ, sa thú, sa thú lành thai, kính cảm ơn Sư Rạng Đông.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 sàn tí ram mú na bí phá sầm si tổ nít khăm chầm bồ ná đáp xê quá khô tầng đi lý tú má ra há tí đề hòa bí năng phá sầm sàn tí rầm mũ na bí phá sầm si tô hạnh sáng như vàng rồng ai dám chê vị ấy chứ thiên phải khen thưởng phạm thiên cũng tán dương bản dịch của hòa thượng minh châu sáng trong như tấm y bàn y có ai lại dám chê khi các ngài chư thiên phạm thiên chư thiên phạm đế loài người cũng đều quán hỷ hết lời tán dương bản dịch của hòa thượng giới đức nhà cẩm dân đã ôn bài xong mến mời bằng tay của pháp nguồn lào cai Dạ con cảm ơn cô Cẩm Vân ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con kính lễ cô nữ như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô dạng đồng Sitena cho biết tín hiệu ạ. Dạ, con xin phép được ôn bài hai câu pháp cú 230. Cảm ơn chú Bát Thân Á cho bài. Dạ con xin phép được đọc. Nick khang cô tăng champonada sewa kotang ninditum marahati dewa pinang pasang santi ramuna pipasam sito nikkang nikkang champo bonada cô tăng nit Cô Kotang din ditu marahati Dewa pimang pasang santi Ramuna pipat samti sito Nikam cham bo na đát qua, Cô tăng nin đi tu ma ra ha đề hòa pi năng pa sang san ti ram mô hòa ram mô na pi pa sang si tô hạnh sáng như vàng ròng ai dám chê vị ấy chư thiên phải khen thưởng phạm thiên cũng tán dương bản dịch của hòa thượng thích minh châu sáng trong như tấm y vạ sáng trong như tấm màng y có ai lại dám chê khi các ngài chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương bản dịch của hòa thượng giới đất dạ con xin được kể ạ nịch khẳng trăm pô nà đạn xê qua cô tăng lên đi tù ma ra ha ti đề quá pi năng pa sang tan ti ramun na pi pa sam si tô ni kang chăm po na đặt se qua cô tăng nít đi tu ma ra ti đề qua pi năng pa sang san ti ramona pi pa sang ni căng ni căng chăm na đã qua Kotang nindi tu marahati dewa pinang pasang santi ramuni pasang sito hạnh sáng như vàng ròng, ai dám chê vị ấy chư thiên phải khen thưởng phạm thiên cũng tán dương bản dịch của hòa thượng thích minh châu sáng trong như tấm vàng y có ai lại dám chê khi các ngài chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỉ hết lời tám dương bản dịch hòa thượng dưới đất dạ con đã kệ xong ạ con kính lễ cô tu nữ tuệ diền dạ con xin phép được xuống mic mời một vị khác ạ Sa thu sa thu lần thầy Pháp nguồn Lào Cai. À, xin biết cô tu nữ tuệ duyên ờ, đã ổn định giờ kính mời cô tu nữ tuệ duyên mời Tina nó mời Nguyên Tỉnh lên kể nha Alo. Mời. Dạ, cảm ơn Nguyên Tỉnh Tina. À, kính mời cô tu nữ tuệ duyên. Dạ, sa thú, sa thú lần thầy. Cảm ơn Nguyên. Nam mô Bức Tha Giá Nam mô Tham Ma Giá Nam mô sanh Kha Giá Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Kính lễ thường tọa Minh Hạnh Lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ Và bây giờ kệ kinh Pháp Cú số 230 Và dạ cảm ơn Tina Thăng chăm bồ nát đáp xê quá cô tăng ninh đí tu marahati dewa vinang basang santi ramuna bi basang sito Nikkang chăm bồ na đạt tang hoa di tu marahati dewa bi ba sang santi ram mu na pi ba sang si tô nhìn khăn chăm bồ na đắc dễ quá cô tăng ninh đi ma ra ha ti đề qua bi năng ba sang san ti Tham mũ na bê bà tăng dĩ tô Sáng như vàng rồng Ai dám chê vị ấy Chư thiên phải khen thưởng Phạm thiên cũng tán dương Khổ thưa Hòa Thượng Thích Minh Châu Sáng trong như tấm vàng y Có ai lại dám chê khi các ngài chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương phổ thơ hòa thượng dưới đức dạ tự nhiên đã ôn bài xong thấy uh, à, tín hiệu của nguyên tịnh và uh, tina hai vị đưa tay lên để um, ôn kinh cấp dạ đã thấy tín hiệu của nguyên tịnh nam mô bích tha giác nam mô tham ma giác nam mô sáng tha giác con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng con thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh con kính lễ quý bà biết cô tu nữ con kính lễ cô tu nữ tệ duyên và con kính tri ân cô con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân chú quách thana na Dạ con xin phép đọc câu Phật ngôn 230 Dạ con kính tri ân cô rạng đồng. Nít thăng chăm bồ na đá xe quá cô tăng nền đi tu ma ha ra Cô tăng đình nền đi tu ma ra hát tí đề quà biết năng Pasang santi ramuna bipasang sito <coughs> Nikhang chambo nadase quaco càng nhìn đi tu maha ma rahati đề qua biết năng bát sang san tí sito Hạnh sáng như vàng rồng ai dám chê vị ấy chư thiên phải khen thưởng Phạm Thiên cũng tán dương của Hòa Thượng Thích Minh Châu. thắng nà đa xế quá cô Nada Segwa đi tu ma. à, con hay bị cái chỗ này quá ta con xem thấy cô cô của cái bài này không phải con đọc bài khác rồi hả con xin đọc bài nên lý tú marahati và dạ, con xin đọc lại nè căng chăm vô nà đa xe quá cô tăng minh đi tu marahati đề qua pi năng và sang san ti ramuna bi pa sang si tu sáng trong như tấm vàng y có ai lại dám chê khi các ngài chư thiên phạm đế loại người cũng đều hoan hỷ hết lời tán duyên của hạ thượng giới đức dạ con kính cho em chú quá ta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 phi phát sang si tô hạnh sản như vàng rồng ai dám chê vị ấy chư thiên phải khen thưởng phạm thiên cũng tản dương của hòa thượng thích minh châu niên khăn chân vua na dan se wa ko tăng ninh đi tu mahara tu ma ra ha ti de wa pi năng pa sang san ti na pi pa sang si tu ninh chăm pu na dan se wa ko tăng ninh đi tu Marahati Dewavinam Pasang Santi Brahmunapi Pasang Sito Sáng trong như tẩm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ, hết lời tán dương của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, thư nữ và đạo tràng. Con kính à, mời vị kế tiếp. Sa thu sa thu lần thầy Tina. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sẵn Khaya, kính đại lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung con trình được kể kinh Pháp Cú số 230. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Nikang jambol nada sewa Kotang nindi marahati, Dewa pinang pasang santi Pramunapi pasang sito Nikang jambol nada sewa Kotang nindi hati. đề hòa pi năng pa sang san ti pramu na pi pa sang si tô hạnh sáng như vàng ròng ai dám chê vì ấy chư thiên phải khen thưởng phạm thiên cũng tán dương bản dịch của ngài minh châu sáng trong như tấm vàng y có ai lại dám chê khi các ngài chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương bản phổ thơ của ngài dưới đức chả dạ nam mô phật tha gia con xin đã đọc kể xong và dạ con thấy đại đức uh, minh mẫn đã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 những điều lợi ích Phật Tha Giá thay mặt đại chúng trong rôm con xin được tướng tiền đại đức minh mẫn từ bi hoan nghỉ thuyết giảng từ vùng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 231 Nam mô Phật Tha giá. Dạ con xin được cung Tỉnh đại đức minh mẫn ạ. và dạ, sa thú sa thú lần thai kính truyền à, Quỳnh Quách Thanh Á. Nam mô Bút Thà giá Nam mô Tham Ma giá Nam mô Sang khai giá con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thường tọa Minh Hạnh cùng à, chư tôn đức hiện diện. À, kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, À, hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học kinh Pháp Cú với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 231. À, quý vị nghe hơi nhỏ ha. À, nhỏ thì chúng tôi xin à, được chỉnh <clears throat> chỉnh cho nó to lên một chút. rồi chắc giờ ok rồi À, câu ờ, kệ à, pháp cú số 231 này được các MC post lên ở trên room. À, bây giờ chúng tôi sẽ đọc qua hai lần. À, rồi à, sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng việc dịch văn xuôi. À, rồi à, học về duyên sự và học về ý nghĩa của à, cái câu kệ này. Đoạn thứ nhất của câu kệ Kayappakopanrakkheya Kayappakopanrakkheya Đoạn thứ hai Kayena sang vũ tô siya Kayena sang vũ tô siya Đoạn thứ ba Kaya ducharitang hitwa Kaya ducharitang hitwa đoạn thứ tư kayena sucharitang chare kayena sucharitang chare à, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có hai từ từ đầu tiên ca dấp bắc đây là một hợp từ chúng ta tách ra kaya cộng với là bắc cô <clears throat> ca giá có nghĩa là cái thân còn bác cô băng là bác cô bá chia theo đối cách chia theo cách thứ hai thành ra nó có cái hình thức là ăn bá cô bá có nghĩa là sự quạo quọ à, sự giận dữ à, nếu mà mình dịch nguyên một cái hợp từ ca dấp bác cô băng đó thì có cái nghĩa là sự giận dữ từ nơi thân hay là sự giận dữ của thân à, tức có nghĩa là cái thân này hiện bày ra cái sự giận dữ à, sự giận dữ của thân hay là sự giận dữ từ nơi thân Ờ, từ thứ hai rakhaya là từ cái động từ rakhati à, mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít à, thành ra nó có cái hình thức là giá động từ rakhati có nghĩa là bảo vệ gìn giữ à, hộ trì Rakhapi có nghĩa là bảo vệ, gìn giữ, hộ trì. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ờ, hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên ca dê ná là ca giá mà chia theo cách thứ ba sử dụng cách. À, thành ra nó có cái hình thức lệ ná. Ca giá là thân à, cách thứ ba đó là mình dịch đó là bởi thân hay do thân hay là bằng thân từ thứ hai sang vũ tô đây là một quá khứ phân từ của à, đây là một cái quá khứ phân từ sang vũ tá à, mà sang vũ tá là quá khứ phân từ của động từ sang quá tí à, thì quá khứ phân tử ở đây đó nó có cái chức năng là một cái uh, giống như là một cái danh động từ à, thì ở đây danh động từ này uh, chỉ cho người uh, danh động từ uh, thường chỉ cho sự và chỉ người thì ở đây là chỉ cho người à, sang vũ tá à, mà ở đây thành sang vũ tô là chia theo chủ cách số ít à, sang vũ tô là người à, thu thúc người à, gìn giữ còn à, cái từ à, sau cùng xí gia đây là một cái động từ to be chứ theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít luôn <clears throat> à, xí gia có nghĩa là nên là nên thì nên mà thì là mà Đoạn thứ ba chúng ta thấy có hai từ, từ đầu tiên ca giá tăng đây là một hợp từ chúng ta tách ra ca giá cộng với là đúng ha cộng với là cha đi tăng ca giá là thân à, đúng là một cái tiếp đầu ngữ chỉ cho cái ý nghĩa xấu ác tăng là tá chia theo đối cách số ít à, thành ra nó có cái hình thức là chá rí tăng à, chá rí tá dịch là hạnh tạng hay là mình dịch gọn nó là hạnh à. À, vậy thì đút tá đó là hạnh ác hay là ác hạnh à, mà ghép thêm một chữ thân nữa đó thì là thân ác hạnh hay là thân hành ác rồi từ cuối cùng hí toa yeah. Dạ. hí toa đây là một cái bất biến quá khứ phân từ của cái căn căn ha yeah, dạ, căn ha là từ bỏ À. <clears throat> à. từ bỏ hay là giết gì đó đại loại gì ở đây mình lấy cái nghĩa là từ bỏ à, hi toa là sau khi từ bỏ à, chúng ta bước sang đoạn thứ uh, tư à, đoạn thứ tư chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên ca dê ná là ca giá chia theo cách thứ ba chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi à, là do thân bằng thân từ thứ hai suchari tăng thì à, chúng ta cũng à, đối chiếu với cái từ duchari tăng ở trên đó ở trên thì tiếp đồng ngữ là đúng còn ở dưới này tiếp đồng ngữ là xú à, thì đúng với xú là đối nghĩa lại với nhau đúng chỉ à, chỉ nghĩa xấu ác thì xú là chỉ nghĩa thiện lành à, thành ra suchari tăng là à, thiện hạnh rồi à, chá rê à, chá rê là chá rách à, mà chia theo khả năng cách mỗi thứ à, thành ra nó có hình thức là chá rê à, chá à, chá ra tí đó là thực hành hay là sống Bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi của câu kệ này. Ờ, ở câu kệ này chúng ta thấy có bốn đoạn thì ờ, xin thưa với quý vị đoạn 1 là một câu đoạn 2 là một câu đoạn 3 và đoạn 4 là một câu à, đoạn 1 rắc khi á, nên ha, bảo vệ hay là nên gìn giữ à, ca giáp cô băng là sự giận dữ từ nơi thân hay là sự giận dữ của thân à, mà mình à, dịch từ nơi thân này thì nó hợp lý hơn ca dấp cô băng rắc hay là nên bảo vệ hay là nên gìn giữ à, thì ở đây mình hiểu à, động từ này chia theo ngôi thứ ba số ít đó. À, thành ra mình dịch là, là ngươi à, mở ngoặc đóng ngoặc à, ngươi nên bảo vệ gìn giữ à, sự giận dữ từ nơi thân à, đoạn thứ hai sĩ già người nên là sang vũ tô ha, người thu thúc ca dê nã bằng thân à, đó mà bây giờ mình dịch uh, theo nghĩa thụ động đó à, người ha, nên là người có thân ha, được thu thúc tới à, đoạn à, thứ ba và thứ tư là một câu Hi toa sau khi từ bỏ kaya tăng thân ác hạnh ừ. cha rê ngươi nên thực hành su cha rê tăng thiện hạnh ca dê bằng thân đó mà mình dịch còn lại là nên thực hành thân thiện hạnh à, sau khi từ bỏ thân ác hạnh ngươi nên thực hành thân thiện hạnh à, thì à, khả năng cách là đưa ra cái lời à, khuyên đó xin quý vị ha nên hay là có thể à, khuyên ta vậy đó ngươi nên thực hành thân thiện hạnh dạ. thiếu ờ, cái chữ thân rồi ờ, cô ờ, rạng đông à. à thiếu một cái chữ thân nữa rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 231 tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng bà con chư phật tử chúng ta hướng về tam bảo để làm lễ tán dương rồi à, cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang Sama Sambuddho Phakawa Buddhang Phakawan Tăng Afiwa Demi Swakato Phakawata Thammo Thammang Namasami supatipano vakawato sawaka sangho sanghang namami namathurattanataya xá Đức xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn Từ Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo, ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành như lai sứ, tác như lai sự là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đánh lễ và tán dương ơn Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại Rung Pháp Cú Kinh Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Đề tài hôm nay chúng ta học là câu kệ pháp cú số 231. Câu kệ này cùng với câu kệ pháp cú số 232, 233, 234 bốn câu kệ này nằm trong phẩm Cô Thao Quát Cá có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại quê Lúa Ná, chùa Trúc Lâm, đề cập đến nhóm uh, ờ, luật sư. À, thì ờ, xin thưa quý vị khi mà nói ờ, đề cập đến nhóm luật sư thì ở đây chúng ta cần phải hiểu là đề cập đến một khía cạnh nào đó à, một vấn đề nào đó liên quan đến ờ, nhóm này thôi à, chứ không có phải là đề cập đến ờ, toàn bộ quá trình sống à, tất cả những cái sự kiện diễn ra đối với nhóm luật sư này à, thì à, à, ở đây đó một à, lần nọ à, nhóm à, luật sư này nè mang à, guốc à, rồi tay cầm à, gậy Ờ, đi cua à, cầm gậy rồi đi rồi cua qua cua về à, tạo ra cái tiếng động ở trên đường à, đi kinh hành đó à, thì lúc bây giờ đức thế tôn ngài ở trong hương thất á, ngài nghe có tiếng à, guốc uh, cua lột cột nè, rồi tiếng uh, gậy va chạm ở trên đường vậy đó à, thì ngài mới hỏi uh, tôn giả ananda à, là cái uh, tiếng uh, kêu gì vậy à, thì tôn giả Ananda mới trả lời à, bạch à, Đức Thế Tôn à, nhóm luật sư à, mang quốc đi kinh hành à, rồi khi mà đi kinh hành vậy đó tay cầm gậy à, cua à, qua cua lại vậy đó cái bắt đầu mới à, nghe có cái à, tiếng à, động à, lột cột lột cột đó à, thì à, sau khi nghe xong vậy đó đức thế tôn ngài mới à, à, triệu tập chư tăng à, ban cái à, học giới à, và học giới này đó được ghi lại ở trong à, luật của chư tỳ kheo ở cái phần à, achitya là ưng ưng đối trị à, là ai mà tạo ra cái ờ, vị uh, tỳ kheo nào à, tạo ra cái tiếng động à, làm ồn ào gây náo loạn vậy đó thì là phạm ân đối trị à, và nương theo đó đó đức thế tôn ngài mới dạy là ngài nói cái gì thì kheo đó à, thì ờ, cần phải gìn giữ thân cần phải gìn giữ khẩu cần phải à, gìn giữ bảo vệ ý của mình à, nói à, vậy, xong ngài mới à, thuyết lên câu kệ à, xin lỗi thuyết lên một loạt à, bốn à, câu kệ và hôm nay chúng ta học à, câu kệ đầu câu kệ này được đánh số đó là hai ba một ngài thuyết ca yappa cô pang rakheya ca ye na sang vu to si ya kaya ducari tang hitwa kaye na su sucari tang chare câu kệ này ngài hòa thượng thích minh châu dịch kệ thơ năm chữ giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân là mát với thân làm hạnh lành còn à, ngài hòa thượng giới đức thì dịch là ờ, quý vị à, không có quý vị chưa có bót lên à đây rồi, đây rồi chúng tôi thấy rồi à, giữ thân phải biết canh phòng dình thân bảo vệ hết lòng nay mai xả ly hành ác mới tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu Dạ rồi có thêm một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa thì à, đây là ba bản dịch ba phần à, tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ở ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngày dạy. À, rồi à, nương theo duyên sự thì à, chúng ta sẽ hiểu à, sâu sắc rõ ràng hơn ý nghĩa ở trong câu kệ Bali á. À, thì khi mà chúng ta hiểu càng rõ ràng bao nhiêu, càng sâu sắc bao nhiêu thì chúng ta càng dễ ứng dụng ở trong đời sống bấy nhiêu. Có ứng dụng lời dạy của Đức Phật à, thì lúc đó chúng ta mới có được cái phước là phước nghe pháp nè, rồi phước thực hành pháp và thực hành à, một cách à, nghiêm mật viên mãn để đạt đến chỗ à, bản thân của mình à, không còn tham lam sân hận si mê hay nói gọn hơn đó, là không còn làm ác nữa đó. đó thì lúc đó chúng ta có thể từ bỏ phàm phu tánh để chuyển sang thanh tịnh à, nghe pháp học pháp như vậy đó thì mới có lợi lạc à, bây giờ chúng tôi cùng với ờ, quý vị chúng ta cùng nhau ha, tìm hiểu ý nghĩa rộng rãi sâu sắc ẩn chứa ở trong câu kệ pháp cú số 231 này à, để chúng ta hiểu ha, rồi chúng ta thấy cái giá trị cái lợi ích ha, và à, cái khả năng của mình đến đâu đó thì mình áp dụng mình thực hành theo đến đó cái duyên sự này khi nãy chúng tôi trình bày với quý vị đó là có bốn câu kệ à, nhưng đây à, chúng tôi là người giảng đầu cái thành ra nói sơ qua à, câu kệ một là đức thế tôn này à, dạy à, người nghe đó à, dạy à, các cái vị tỳ kheo trực tiếp lúc đó, đó nói riêng à, và dạy cho tất cả những ai nghe nói chung là nên ha ngài cũng khuyên thôi sư thù gì thành ra ở đây mới sử dụng là khả năng cách à, khuyên thôi à, khuyên người ta đó là nên uh, gìn giữ uh, bảo vệ cái thân hành của mình à, tức là nên uh, gìn giữ bảo vệ cái uh, cửa tạo nghiệp bằng thân à, tức là thân nghiệp à, câu thứ hai là 232 đó thì ngài dạy đó là nên uh, bảo vệ gìn giữ À, khẩu nghiệp à, rồi câu thứ ba đó là ngài dạy nên bảo vệ gìn giữ ý nghiệp à, rồi câu thứ tư đó là mới đúc kết lại là nên bảo vệ gìn giữ cả ba này cả ba cửa tạo nghiệp là thân khẩu và ý thì hôm nay đó chúng ta học về cái cửa thân ca à, giá ở đây đó là chỉ cho thân hành à, còn cái chữ ca giá này mà mình hiểu rộng ra đó thì xin thưa quý vị à, rộng lắm ha à, ngũ quẩn này nè cũng được gọi là ca giá à, mà thân sắc không đó thì cũng được gọi là ca giá ha. rồi thân danh nó cũng được gọi là ca giá nữa. À, chữ ca giá này đó học ở trong cái à, bộ sông á à, thì phân tích à, liệt kê ra rất là nhiều loại thân đó thì thân ở đây nè thân ở trong cái câu kệ này nè là thân hành à, tức là hành động việc làm của thân à, vậy thì cái thân này đó ha, mình à, hiểu là như thế nào ạ à, xin thưa quý vị cái thân này đó ha là bao gồm là đầu mình tay chân à, những cái chuyển động à, của đầu mình tay chân đó đó thì đều được gọi là thân hành à, những cái chuyển động đó à, ít nhiều gì cũng có tác động đến đối tượng à, tức là khi mà người khác người ta nhìn thấy nè hoặc là người ta à, nghe nè à, thì đều có cái tác động nhất định à, tác động đó, đó có thể là tốt hoặc có thể là là xấu à, có thể là xấu à, thì sau khi mà mình đã hiểu uh, thân là cái gì rồi à, thì bước tiếp theo à, ở cái câu kệ này đức thế tôn ngài dạy là ca giáp cô bằng rắc hay giá là nên bảo vệ nên gìn giữ à, cái sự à, giận dữ hay là sự quọ quọ từ nơi thân à, thì mình hiểu là sự giận sự giận dữ hay là sự quọ quọ từ nơi thân tức là à, cái sự bực bội à, tức tối này nó biểu hiện qua thân à, nó biểu hiện qua thân à, vậy thì biểu hiện qua thân là sao à, trước hết á, là và chúng ta hiểu à, sự bạo quọ ha sự giận dữ này nè à, đây là cái khởi hay là cái sự hiện bày của tâm sân à, của tâm sân đó mà tâm sân này là nó hiện bày qua thân hành à, nó hiện bày qua thân hành à, thì cái hiện bày qua thân hành này là mình có thể thấy nè ha à, như là gì à, à mặt đỏ tía tai nè à, khi mà người ta nóng người ta giận lên là mặt mày người ta à, đỏ sẫm lên nè à, hoặc là tái mét nè à, hoặc là xanh lè nè à, hoặc là xanh lè nè à, khi mà ta bực bội tức tối à, tức giận dữ lên đó, cái bắt đầu là gì à, người ta là à, trợn trán nè ha, phùng má nè đó là mình nhìn vô đó mình biết là người đó người ta đang à, giận dữ à, tôi đang giận dữ ừ. à, thì khi mà giận dữ ờ, đối với cái người mà đang giận dữ đó đó thì bắt đầu là mới bài tiết ra ngoài à, bài tiết ra ngoài đó là à, có khi đó giận ờ, người A giận người B à, nhưng mà vì do ờ, còn có thể đó ha, tiềm mẫn lòng tàm lòng quý à, hoặc là gì à, do uh, sợ sệt này kia cái nọ đó à, cái thành ra ra là người ta không có đánh đập à, mình nói rộng ra nữa đó là người ta không có dám ờ, chửi bới à, ở đây mình đang học về thân thôi xin quý vị ha thành ra chúng tôi chỉ ờ, nói về thân thôi à, à, là người ta không có dám à, đánh đập nữa à, mà cũng còn cái cục tức ở trong lòng à, cũng còn cái sự giận dữ à, không dám đập um, trực tiếp người ta à, nhưng mà cũng phải làm cái cách nào đó để à, cái sự à, giận dữ đó, đó được bài tiết ra ngoài à, thì à, à, người xưa mình à, có cái câu tục ngữ đó là giận cá thì chém thật à, giận cái con cá ha ông dám chém cái con cá sợ con có đau ha, hoặc là sợ con cá nó trả đũa lại thì bắt đầu chém vô cái thất à, thì trường hợp này bà con chúng ta sống ở trong đời đó ha, trong cuộc đời này có chồng có vợ có con có cái có thân bằng quyến thuộc anh chị em bạn bè đó à, thì điều này chắc à, bà con chúng ta cũng à, nhận ra hiểu ra à, như là à, khi bà vợ bà giận ông chồng quá à, như là ông à, lười biếng biếng nhát mà, hoặc là ông à, tí te gì đó à, cái bắt đầu là đang à, ru con nhưng mà giận ông chồng vậy đó ha thì à, vừa ru nè vừa dỗ nè mà vừa đập à, đập đứa con à, thì cái đập đó đó cũng là cái cách bài tiết cái sự bực bội tức giận đó à, như là ở trong cái duyên sự này nè à, thì cái nhóm luật sư đó ha, là mang uh, à, guốc nè rồi đi cua vậy đó à, hoặc là đang đi vậy rồi, rồi cái tay cầm gậy đi uh, qua qua qua lại trên đường tạo ra tiếng động vậy đó à, thì trong cái trường hợp này nè mình không có hiểu à, không có biết không có xác định được rằng à, nhóm luật sư này có phải là đang tức tối giận dữ ai hay là đang tức tối giận dữ cái gì hay không à, xin thưa với quý vị đó cái hành động này nè cũng à, có khi đó là do gì do vì mình không biết rằng ha, khi mà mình à, đi lê giác vậy đó ha, hoặc là à, cầm gậy quơ qua quơ về vậy đó à, thì là tạo ra tiếng động tiếng động đó à, làm à, khó chịu cho người khác à, thì cái hành động việc làm đó là sai à, đôi khi đó cũng không có nhận ra cũng không có biết đâu xin thưa quý vị à, không biết đâu đó. đó thì trường hợp này mình biết được cái tâm của các cái gì đó à, do vậy đó mình không biết à, cái hành động này có phải được hiện bày bởi sân tâm hay không à, bởi sân tâm hay không à, nếu mà được hiện bài bởi sân tâm đó thì bây giờ mình phải điều chỉnh hay mình phải khắc chế cái sự sân tâm đó à, sự sân tâm đó à, rồi à, cách đây mấy bữa à, chúng tôi có đi đến nhà của một phật tử à, thì nhà họ có uh, chuyện uh, vui là uh, bên đàn trai đó người ta tới người ta ra mắt À, tra mắt thì à, có một cái à, cô em đó, là cổ không có liên quan chi cả nhưng mà cổ lại phải bị làm làm việc à, khi mà ta đến đó, thì là bắt đầu phải dọn dẹp bàn ghế ra à, cải khăn này kia cái nọ à, rồi sau khi tán xong đó à, thì là mình lại phải ha, à, dọn dẹp bàn ghế đó vô à, rửa chén à, đũa đó, không có ai à, phụ nuôi chi cả à, thì à, cố vừa làm à, mà khiêng cái ghế lên cái cái cổ quăng xuống cái đùng à, khiêng cái à, à, đá rổ lên nó có quăng xuống cái đùng đó thì à, xin thưa quý vị cái việc làm cái hành động đó, đó à, cũng là bày tiết sự bực bội tức tối giận dữ quá thất yeah, dạ, quá thất à, thì à, khi đó chúng tôi ngồi gần gần đó ngồi ở trên trên cái phòng ở trên cái phòng ở trên thì nó lại gần ngay cái nhà kho chúng tôi thấy vậy à, cái chúng tôi mới nói con ơi cái ghế nó không có tội đâu à, rổ rá nó không có tội đâu Vậy theo quý vị cái ghế nó có tội không à, cái rổ rá đó nó có tội không à chính vì nó không có tội nó không có ý thức cái thành ra là gì mình mới bày tiết cái sự bực bội tức tối lên nó à, cho nếu như mà nó có ý thức đó là đôi khi cũng uh, chưa chắc đâu ha vì sợ sợ này kia thành ra là không có dám à, không có dám à, vậy thì à, qua cái cách mà chúng tôi ờ, trình bày cho quý vị bây giờ chúng ta mới biết ha à, cái sự bực bội tức tối nó hiện bày qua thân vậy đó à, thì đức thế tôn này khuyên là nên ờ, bảo vệ nên gìn giữ cái thân này nè đừng có để cho cái sự bực bội à, giận dữ nó hiện bày ra vậy tại sao nên bảo vệ gìn giữ xin thưa quý vị sân à, nó hiện bài mạnh ra đó là sự bực bực bội tức tối giận dữ à, rồi có thể dẫn đến là gì đập phá giết hại à, vậy thì à, chúng ta xác định ha cái sân đó đó là xấu hay là tốt không à, thì nó có cái kết quả gì nếu tốt thì nó có cái kết quả gì xấu thì dĩ nhiên sẽ cho mình cái quả khổ đau à, còn mà tốt thì là cho cái quả an lạc an vui à, thì khi mà mình nhận ra mình biết ra vậy thì bản thân của mình nè có mong muốn mình bị cái quả khổ đau không à, nếu không mong muốn cái quả khổ đau thì bây giờ à, mình phải bảo vệ gìn giữ cái thân này đừng có cho sự sân hận đó sự giận dữ đó nó hiện bày ra đó, hiện bày ra nếu mà mình ờ, kiềm chế được thì thì không nói gì ha mà mình không có kiềm chế được đó mà để cho nó hiện bày một cách mạnh mẽ đó thì lúc đó hư bộ cái đường à, lúc đó sẽ dẫn đến là gì gây thù là chuốt quán à, gây thù chuốt quán à, rồi ha ở đây chúng ta còn là hiểu thêm một ờ, cái khía cạnh khác nữa qua duyên sự đó là mình cũng nên bảo vệ gìn giữ cái thân này nè để đừng có cho người ta bực bội à, sự bực bội ha, tức tối nó hiện bày qua thân mình đã đành rồi nhưng mà mình cũng nên ha, gìn giữ cái thân hành của mình nè đừng để cho người khác đó, người ta bực bội có chịu như trường hợp uh, các cái gì uh, ờ, sư ở trong nhóm là luật sư này nè à, mang quốc đi cua lột cọp vậy đó à, thì gây ra cái tiếng động rất là khó chịu cho người khác nữa à, hoặc là đi mà lấy cây cua qua cua lại tạo tiếng động cũng gây bực bội khó chịu cho người khác À, như bà con chúng ta mà đang ngồi à, im à, lặng ha à, hành thiền vậy đó đó cái à, bấy giờ đó ha có ai đó cái họ mở nhạc rồi lên họ nghe đó theo quý vị là có bực bội không đó hoặc là cứ ờ, họ đi ngang qua đi ngang lại trước mặt mình đó, đó dù cho không có tiếng động đi đó thì mình ờ, thấy cái bóng dáng họ đi ngang qua đi ngang lại vậy đó là mình cũng bị phân tâm rồi đó, thì là cũng khiến cho mình khó chịu bực bội đó, rồi là gì đó, họ làm đủ thứ đó, không có nghĩ đến cái lợi ích cho người khác chi cả làm như là cái thân đó là của họ họ muốn làm gì làm à, không có chú ý để ý đến cái cảm giác cảm nhận của người khác à, thì khi mà mình hiểu ra vậy đó nó bắt đầu là gì à, mình cũng à, giữ cái thân của mình à, để cái thân của mình đó khi mình làm việc gì đó à, đừng có gây khó chịu đến cho người khác đó kể cả những việc làm đó đó là đúng đắn là tốt nè ví dụ như mình quét rác đi giờ à, người ta hành thiền à, cái mình à, lấy cái chổi ra cái mình à, quét rác đó thì theo quý vị đó ha à, làm vậy à, đúng hay là sai chấp nhận được hay không chấp nhận được cái việc quét rác ha, cho sạch nhà sạch cửa sạch chùa chiền là tốt à, nhưng mà là cái gì làm sai thời đó, cái giờ người ta đang hành thiền tức là người ta cần cái sự yên tĩnh vắng lặng đó mà mình uh, lấy chổi ra mình quét rác mình tạo cái tiếng động ha, khiến cho tâm của người ta đó, bấn loạn phan duyên trần cảnh à, thì giống như kiểu là gì mình triêu ngươi vậy đó à, mình làm cho người ta bực bội vậy. thì à, kể cả việc làm đúng vậy đó thì cũng là sai à, sai thời sai chỗ à, cho nên mình gìn giữ cái thân của mình ha là thứ nhất nè đừng có để cho cái sân sự bực bội tức tối giận dữ nó hiện bày qua cái thân của mình thứ hai mình gìn giữ cái thân này nè là khi à, cái thân này hành động một việc làm một hành động nào đó cũng đừng để cho, cho người khác người ta bực bội khó chịu tại sao vậy ạ à? à, mình mà để cho cái sân tâm nó sanh khởi lên nó hiện bày qua thân rồi này ha tạo ra cái thân ác hạnh thì hậu quả đau khổ mình phải chịu à, cái thân này mình làm này ha dầu cho cái việc đó là việc thiện nhưng mà à, khiến cho người ta bực bội khó chịu vậy đó à, thì cái việc thiện này nè nó cho quả thiện nhưng mà đồng thời à, mình làm bực bội tức tối khó chịu cho người khác đó thì cái quả khổ mình cũng phải nhận lãnh nữa nhận lãnh nữa à, do đó đó ở cũng ở trong kinh pháp cú đó đức thế tôn ngài dạy là gì và nghiệp làm chánh thiện làm rồi không ăn năn quan hỷ ý đẹp lòng thì mới hướng trọn vẹn quả dị tục à, một việc làm nào đó là thiện là lành à, mình làm xong mà không có phương hại gì đến ai cả à, rồi khi mà quán chiếu lại đó cái mình không có cái gì đó à, để cho mình hối tiếc mình ăn năn thì lúc bấy giờ cái lòng của mình đó mới thấy thanh thản mình nghĩ mình nhớ lại cái việc đó mình mới thấy vui à, mình mới thấy quan hỷ thì từ cái chỗ đó đó cái việc làm đó nó mới cho mình cái quả thù thắng mỹ mãn à, còn à, một việc làm lành một việc làm thiện nào đó từ thân nữa mà có phương hại đến ờ, khác vậy đó đó thì à, mình sẽ nhận lãnh cả hai loại quả à, dạ, cả hai loại quả à, thì từ cái chỗ đó cái mình mới thấy ra à mình nên à, giữ cái thân này đừng có cho nó bực bội giận dỗi à, mình nên gìn giữ cái thân này nè đừng có làm cho người khác người ta bực bội giận dỗi à, đó là ý thứ nhất ấy thứ hai đức thế tôn giải ca dê nó sang bụ tô si già à, nên là người à, có thân được thu thúc do thì có thân được thu thúc là sao <clears throat> thân này nè là thân hành à, tức là cái việc làm từ nơi thân này à, thu thúc à, cái thân được thu thúc là như thế nào thân được thu thúc là thân được bảo vệ thân được gìn giữ ha để qua cái thân này nè làm việc mà các cái phiền não nó không có nương theo đó để nó sanh lên à, ví dụ như à, mình à, thấy máy tay chân nó sinh à, thì thấy máy tay chân nè à, là nương qua cái hành động thấy mấy tay chân này là tham đó, nó len lỏi à, tham nó len lỏi nó xanh lên à, hoặc là gì qua cái hành động mà mình giá tay nè hay là mình dậm chân nè đó thì từ cái chỗ đó đó sân à, nó nương theo đó nó sanh lên dạ nó sanh lên vậy thì bây giờ mình phải gìn giữ mình phải bảo vệ cái thân này nè để cho tham để cho sân đó, đó nó đừng có len lỏi qua cái thân này à, mà nó sanh ra nó sanh ra ở trong tâm của mình à, mình có thể hiểu qua cái thu thúc con mắt cái thu thúc cái lỗ tai cũng vậy à, thu thúc con mắt có nghĩa là, là mình nhìn một cái cảnh nào đó đừng để ha tham hoặc là sân nó nương từ nơi cái cảnh đó để nó sanh lên ở trong cái nội tâm của mình đó như vậy được gọi là gìn giữa con mắt à, là thu thúc con mắt gìn giữa cái lỗ tai là thu thúc cái lỗ tai thì gìn giữa cái thân này nó cũng à, giống như vậy à, tại sao mình phải gìn giữa mình thu thúc vậy à? thì thử hỏi bà con ha chứ à, nếu mà để tham ha sân nè nó, si nè nói cho nó đủ là tam độc đó à, nó len lỏi qua cái thân này thân hành đó việc làm của thân này nè để nó xâm nhập vào nền vào nội tâm của mình à, rồi nó lớn mạnh nó trưởng thành à, rồi cái nó đồn trú hay à, cái nó cư ngụ cái nó xâm chiếm nó chiếm đoạt ở trọng luôn đó, thì lúc đó mình có lợi hay là có hại dạ có hại à, thì từ cái chỗ có hại vậy cái thành ra là gì mình phải thu thúc mình phải gìn giữ cái thân này để mỗi khi cái thân này làm một cái việc nào đó qua cái việc đó tam lam sân hận si mê không nương vào đó để tấn công vào mình để tấn công vào trong nội tâm của mình đó là mình thấy ra được cái giá trị ha mình thấy ra được cái lợi cái hại vậy rồi bắt đầu đó là gì mình siêng năng à, để gìn giữ thu thúc thốn à, à, vậy thì hai cái ý đầu này ha thì à, buộc lòng là gì à, chúng ta phải nhận ra chúng ta phải thấy ra cái gì là đúng cái gì là sai à, đúng dẫn đến là có lợi sai dẫn đến là bất lợi à, thì từ cái chỗ đó đó à, mình mới cố gắng ha, siêng năng tinh tấn để gìn giữ cái thân cố gắng siêng năng tinh tấn để thu thúc để nhiếp phục cái cái thân này à, thì lúc đó đó à, mình mới không có bị cái hậu quả là khổ đau do thân mang lại đến ờ, đoạn thứ ba và đoạn thứ tư ờ, đoạn thứ ba đức thế tôn này dạy kaya ducharitang hitoa là sau khi từ bỏ thân ác hạnh à, vậy thì thân ác hạnh là như thế nào à, thân ác hạnh được hiện bày qua là thân đánh đập sát hại mạng sống của chúng sinh khác à, thân này nè Ờ, thấy máy ha, lấy đồ của người khác khi chưa được cho đó à, rồi thân này nè à, xâm hại đến đối tượng khác giống à, khi chưa được phép à, chưa được chưa được cho phép hay là xâm hại đến đối tượng khác giống phi pháp yeah, dạ, phi pháp à, thì như vậy được gọi là thân ác hạnh dạ, thân ác hạnh là có ba vậy đấy xin thú vị ở trong thập ác nghiệp đạo đó à, thì là liệt kê ra là thân tam khẩu tứ ý tam à, thân ác hạnh có ba vậy à, thì ở đây là sau khi từ bỏ tức là đã từ bỏ xong vậy thì là làm sao để từ bỏ xong được à, xin thưa quý vị để từ bỏ được ha, thì mình cũng phải hiểu à, cái hậu quả của nó à, trước hết nè mình phải hiểu à, sát sanh à, là thân ác hạnh cái đã nè <clears throat> à, trộm cắp là thân ác hạnh cái đã nè à, tà dâm là thân à, thân ác hạnh cái đã nè à, mình hiểu cái việc làm đó đó <clears throat> là sai là quay là không có đúng rồi bước tiếp theo đó mới hiểu nè cái nếu mà mình làm vậy thì nó sẽ cho mình là cái hậu quả gì à, như là mình đánh đập người ta mình uh, giết hại người ta đó thì mình đánh đập người ta đó là tối thiểu gì mình cũng sẽ phải bị người khác đó, người ta chửi nè người ta la mắng nè người ta chê bai nè hoặc là gì người ta sẽ đập lại mình nè hoặc là gì người ta giết lại mình nè à, rồi là gì liên quan đến pháp luật tù tối dạ, liên quan đến pháp luật tù tối à, và xa hơn nữa là gì nếu đập sát hại sát hại ha, mạng sống của chúng sinh khác đó à, thì sau khi thân ngoại mạng chung bị đọa nè có thể là đọa vào địa ngục à, có thể là đọa vào quỷ khổ có thể là đọa vào atula có thể là đọa vào súc sinh và rồi ha khi được trở lại làm người đó thì thời gì bị bệnh hoạn ốm đau triền miên rồi là gì yếu thọ đó mình hiểu mình thấy ra à đánh đập sát hại chúng sinh là một cái việc làm sai một cái việc làm không đúng một cái việc làm bất thiện việc làm sai việc làm không đúng việc làm bất thiện đó nó dẫn đến một loạt các cái hậu quả vậy nè thì mình không có mong muốn những cái hậu quả này đó do đó là gì mình tập yeah, dạ, mình tập từ bỏ nó đi à, thì để từ bỏ được nó xin thú hơn buộc lòng mình cũng phải hiểu mình cũng phải nghĩ đến những cái khía cạnh tốt đẹp sao sao đó thì là mình mới không có đánh đập giết hại à, chúng sinh khác được à, thì mình nghĩ gì à, à mình ờ, bị người ta đập mình bị người ta giết mình cũng đau vậy thôi giờ mình không đập mình không giết người ta à, hoặc là gì nữa Ờ, đức phật này dạy đó là ha, vô thủy luân hồi giờ đó ai cũng có thể là cha ai cũng có thể là mẹ của mình giờ mình ờ, chửi người ta mình à, giờ mình đập người ta mình giết người ta giống như mình đập mình giết cha mẹ mình vậy à, à, mình tự khuyên bản thân của mình vậy thì từ cái chỗ đó mình mới giảm à, mình mới giảm mình mới từ bỏ từ từ từ từ được xin thú vị à, chứ không phải là đùng cái cái cái là mình có thể mình không có đánh đập không có sát hại chúng sinh khác liền được đâu à, từ từ đó, tập dần dần dần dần vậy đó đó, đến lúc nào đó cái mình mới nhận ra à thì ra mình không có đánh đập mình không có sát hại chúng sinh khác nó sướng nó hạnh phúc ra làm sao đâu nó, an lạc vô cùng đó là an lạc đó là gì do sân tâm nó không có sanh lên nó thú gì thì bây giờ mình mới có được cái niềm vui trong đời sống hết có niềm vui trong uh, tu hành này kia cái nọ đó à, thì từ cái chỗ đó mới dẫn đến hỗ trợ khiến cho mình có thể từ bỏ được hoàn toàn thân ác hạnh à, nhưng mà xin thưa quý vị ha à, con người mình nó ngộ lắm <clears throat> chúng sinh ngộ lắm, chúng sinh phạm phú ngộ lắm ha à, mình à, không có chơi với cái thằng xấu à, nhưng mà rồi mình sống mình vậy đó cái mình không có chơi với ai chơi thằng thiện đó chơi thằng xấu chơi thằng tốt đó à, thì là trong cái đầu của mình nó cứ nghĩ với về thằng xấu không thì đến một lúc nào đó mình sẽ quay lại với thằng xấu mình chơi đó do đó nó là gì mình cần phải có một cái duyên hay là một cái sợi dây nó kéo mình đó là mình ha, từ bỏ thân ác hạnh thì là mình phải nên thực hành cái thân thiện hạnh à, để qua thân thiện hạnh đó đó mình thấy ra được cái giá trị của cái thân thiện hạnh đó từ cái chỗ đó nó hỗ trợ à, nó giúp đỡ khiến cho mình đó, càng ngày càng xa lắm à, càng xa xa xa cái thân ác hạnh đó đi à, thì đức thế tôn ở đây ngài mới dạy là ca dê na su chặt tăng cha rê là nên thực hành thân thiện ảnh à, nên thực hành thân thiện ảnh à, thì à, trong à, thập ác nghiệp đạo đó à, thì thân ác hạnh là có ba thì trong thập thiện nghiệp đạo thân ác hạnh cũng có ba là không sát sanh à, không trộm cắp không tà dâm à, mà để không vậy đó thì là buộc lòng mình phải hiểu cho nó rõ hết xin quý vị ha à, hiểu rõ theo cái kiểu ờ, nhân quả nghiệp báo vậy đó à, thì bây giờ ra mình mới từ bỏ uh, thân ác hạnh đó mình làm thiện hạnh được à, rồi thân thiện hạnh đó mình hiểu rộng ra đó là dùng cái thân này nè đầu mình tay chân này nè để làm các cái việc thiện thì được gọi là thân thiện hạnh à, ví dụ như là người ta à, gặp ông già bà già gì đó đi qua đường à, mình à, dùng cái tay của mình nè mình tới mình cầm cái tay của họ mình dẫn họ qua đường để khỏi bị xe này đó thì đó cũng là thân thiện hạnh à, à, gặp một à, ai đó họ té xuống à, mình tới mình giúp đỡ họ mình đỡ họ lên thì đó cũng là thân thiện hạnh à, gặp bậc đáng cung kính à, đáng chấp tay để đảnh lễ thì mình dùng cái thân thiện hạnh là đôi bàn tay của mình nè tới chắp tay cung kính đảnh lễ họ thì đó là thân thiện dạ đó là thân thiện hạnh à, thì thân thiện hạnh khi mà mình làm thực hiện được thì dẫn đến có cái kết quả có cái lợi ích à, từ chỗ mình thấy được cái kết quả cái lợi ích à, thì bắt đầu là gì mình vui mình quan hỷ mình làm nhiều hơn à, như là à, ta đi qua đường không được vậy đó cái mình nắm tay đi qua xong cái qua tới bên kia đường cái à, à chú người tốt quá cô người tốt quá ha, mong cho cô chú được sống lâu lúc đó mình thấy vui nè à, thấy quan hệ lần sau làm thì nữa làm tiếp nữa à, nhờ làm nhiều nhiều nhiều vậy đó bắt đầu cái thiện ha, nó quen nó sẽ tôi thiện trợ cho thiện bằng thường cận y thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên thiện trợ cho thiện bằng thường cận y vậy đó đó mình sống riêng riêng riết thiện riêng vậy đó cái sẽ quên mất đi cái ác hay là từ bỏ mất đi cái ác sợ hãi đối với cái ác cũng làm được đó lợi ích vậy đó xin quý vị ha mình phải thấy ra được cái lợi ích vậy thì bắt đầu đó là gì mình mới siêng năng mình làm dạ yeah, cái điều này mới quan trọng này xin quý vị cái thiện đó đó ha cái lợi đó đó à, là, là là là cho mình chứ không cho ai cả à, và bản thân của mình nè phải cảm nhận ra được và phải cảm nhận ra được à, thì khi mà mình hiểu nè cái lợi nè cái thiện này nè nó cho mình bản thân của mình mới cảm nhận được thì lúc đó đó à, mình mới tâm tình nguyện mình làm à, chứ không có cần đợi ai thúc ép chi chi cả không cần đợi ai thúc ép chi chi cả đức phật này dạy ha phước là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong ngày vị lai punya nibbana lokasmin và tích thao thì pan năng à, thì thân thiện hạnh này nè chính là phước dạ chính là phước đó à, và ai còn tồn tại ở trong cuộc đời này cũng đều cần phải có phước này cả dạ, cũng cần phải có phước này cả và bản thân của mình nè cũng cần phải có phước à, thì phước này nè được hiện bày qua bằng thân thân thiện hạnh đó sư gì à, thì mình hiểu rõ cái giá trị của thân thiện hạnh này là như vậy bắt đầu là gì mình mới làm làm cho mình mà à, làm cho mình mà à, chúng tôi nói vậy để chi à? à, để như khi mà mình à, làm một cái việc thiện nào đó thì xin thưa quý vị đó ha nó còn à, tùy rất rất là nhiều cái nhân duyên à, quá khứ này rồi hiện tại nè à, thành ra đôi khi là gì mình làm một cái việc phước đó đó ha nhưng mà mình lại không có thấy ha, cái lợi ích hiện tại mà là cái gì cái xui xẻo nó, nó lại đến với mình à, ví dụ như là mình à, à, gặp người ta đang té vậy mình tới mình đỡ lên à, thì đây là một hành động tốt của mình em nghĩ là mình dùng cái thân này nè mình giúp đỡ mình hỗ trợ người ta à, nhưng mà rồi là cái gì à, công an tên hỏi thăm thí dụ như ta té xe đó đó cái bắt đầu liên lụy cái từ cái chỗ đó cái mình chán nản à, mình chán nản mình nói ơ ờ, mình ờ, làm ờ, thiện làm lành đâu không thấy à, mà thấy toàn là xui xẻo thôi thì xin thưa quý vị ha mình phải minh định ha xác chứng cho nó rõ ràng cái gì là thiện à, cái gì là bất thiện à, cái gì là nhân cái gì là quả mình giúp đỡ người ta đó, đó là mình đang tạo ra cái nhân tức là thân thiện hạnh à, còn cái chuyện mà mình bị hỏi uh, uh, như là công an tới hỏi thăm nè, hoặc là uh, mấy người khác đó, cái họ thấy vậy đó à, cái họ sầm xì bàn tán gì gì đó à, thì xin thú vị khi mà mình nghe sầm xì bàn tán nè thì đó là cái quả khổ của mình Ờ, công năng tới hỏi thăm của mình đó cũng là cái quả khổ của mình cái quả khổ đó nó không có do cái nhân này dạ yeah, nó không có do cái nhân này mà là nó do những cái nhân cạc cạc à, có thể đó là ở trong đời sống hiện tại này nhưng mà à, trước trước đây à, hoặc là quá khứ à, đến thời kỳ nó trổ quả có những ha, cái quả bất thiện là do nhân thiện à, làm nhân để cái quả bất thiện đó nó trổ lên nhưng mà cũng có những cái quả thiện là do nhân bất thiện nó làm nhân à, làm nhân để cái quả đó nó trổ lên thì người học Phật của chúng ta đã phải xác định cho được cái gì là nhân cái gì là quả à, cái gì là nhân cái gì là quả à, thì khi xác định ra được vậy đó rồi mình hiểu nữa này nhân thiện tất yếu sẽ cho quả thiện cho nên cứ à, nhân thiện là mình đang cố gắng đạt à, ráng cố gắng tạo thì ở đây đó là su cha ri tăng cha rê à ca ye là su cha ri tăng cha rê là nên thực hành thân thiện hạnh à, thì thực hành thân thiện hạnh này đó nó sẽ đẩy lùi được thân ác hạnh thực thiện thực, thực hành thân thiện hạnh này đến cái chỗ viên mãn thì từ bỏ được à, các cái ác hạnh mà từ bỏ được các cái ác hạnh tức là mình uh, thành thánh đó sẽ thú vị gia nhập vào dòng thánh rồi quá ok rồi quá an lạc quá hạnh phúc rồi à, thì ước mong tất cả chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ đó là an lạc hạnh phúc do từ bỏ được thân ác hạnh vậy à, chúng tôi xin được chấm dứt cái thẳng với đề tài là câu kệ pháp cú số 231 tại đây phước báo phát sanh do sự giảng pháp này chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư ờ, phật tử à, mong quý vị được hanh thông trong đời sống được tiến hóa ở trong phật pháp à, phước báo của sự giảng pháp này xin được à, chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui nam mô bút thầy nhà dạ, sa thú sa thú lần hai chúng con kính tri ân đại đức minh mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích